L gym phục vụ cuộc sống À, Chu Hà 1m7 nặng 62kg uống được không? 1m7 nặng 62kg như vậy mình thiếu khoảng 8 cho đến 10kg nữa Vui lòng dùng dùng dùng cho em sản phẩm Chu Gain RSV tăng cân nhanh và tăng cơ này mọi người nhé Xin được thông báo lại là tăng cân nhanh và tăng cơ đang có giá là 1 triệu 099 ngàn Giá tốt nhất Việt Nam và hạn sử dụng của nó nha mọi người nha Chờ em chút em coi hạn sử dụng của nó là 2021 nha mọi người nhá Tháng 3 2021 đang có giá là 1 triệu 099 ngàn Đấy sản phẩm này giúp cho mình tăng cân nhanh và tăng cơ Rồi Nguyễn Thị Thu Thảo uh, Phúc Lớp gym Rồi xin chào chị rồi Duy Nguyễn 1m74, 73 thì dùng gì? À xin, à, xin chào anh Duy nhá 1m74 mà nặng 73 Thì dùng ngay cho em những dòng sản phẩm tăng cơ giảm mỡ như là Lean Body hoặc là Muscle Infusion rồi, chào tất cả nhà Mọi người hãy vào đông lên để Thu Hương hôm nay tư vấn về cái dòng sản phẩm mát tiết kiệm nhất Tiết kiệm nhất và kinh tế nhất của THL phụ nữ cho con bú xài được không phụ nữ cho con bú thì nên dùng những cái dòng như là lean body cho em lean body nha tại vì mình cho con bú mình ăn nhiều mình cũng tăng cân rồi rất dễ tăng cân dùng lean body cho em để cho cơ cơ thể mình nhanh nhanh phục hồi vóc dáng sau sau sinh chị nhá một ngày dùng bao nhiêu liều vậy chị một ngày thì sẽ dùng một liều một liều bằng hai muỗng bạn ạ và chia ra làm 4 lần uống giúp thu hương vào những thời điểm vàng như là buổi sáng này trước tập sau tập và những lúc mình cảm thấy đói hoặc trước khi đi ngủ cái mát của chugen cái muỗng của nó rất là bự mọi người ạ à. cái muỗng của nó rất là bự mọi người nhá đây cái muỗng nó bự như thế này đấy và một ngày sẽ dùng cho em hai muỗng này một ngày dùng cho em hai muỗng này nhưng mỗi lần chỉ pha nửa muỗng thôi đây ví dụ như em pha cho mọi người xem mỗi lần chỉ pha nửa muỗng thôi cái này đang uống dở lên body đây mỗi lần chỉ pha nửa muỗng đấy mọi người chỉ lấy nửa muỗng thôi đây đây là nửa muỗng đúng không ạ xong rồi mọi người đổ vào như thế này đổ vào như thế này cho em rất là dễ dàng chứ không có gì khó khăn đừng lấy hẳn một muỗng nha một muỗng với hàm lượng calorie một lúc là hơi lớn đó lấy cho em nửa muỗng pha như vậy đối với ai mà hệ tiêu hóa kém còn những người nào hệ tiêu hóa mạnh đó khỏe mà uống được hẳn một muỗng một lúc thì uống cho em một muỗng này đấy xong rồi mình đổ vào như thế này rất là dễ dàng thôi đúng không mình đổ vào như thế này đấy rất là dễ dàng thôi còn nếu người nào tiêu hóa mà mà mà không tốt thì dùng nửa muỗng thôi đấy các bạn thấy chưa là cái bột của nó đây là cái bột của nó sp chugen mùi chocolate đó bột của nó như thế này đấy bột của nó như thế này và một muỗng của nó một muỗng của một cốc của nó là một muỗng bự như thế này đó mình sẽ pha từ nửa muỗng cho đến một muỗng thôi đó chứ tôi nhắc lại những ai mà hệ tiêu hóa kém thì lấy nửa muỗng thôi nhá hoặc là uống một lúc một muỗng no quá thì lấy nửa muỗng thôi và đổ từ từ vào như thế này đổ từ từ vào như thế này được chưa ạ? Đổ từ từ vào như vậy à, Nguyễn Minh Tạo mình ở Quảng Nam Có phí ship không? Dạ phí ship nhà giá 1 triệu 099 ngàn cho tất cả các anh em nào Đang theo dõi livestream và đặt hàng Trong livestream của Thu Hương nha À, uống có ngọt không chị? Ngọt hay không là do lượng nước của mình Đó, ngọt hay không là do lượng nước của mình Nhưng riêng đối với thằng RFP Trugen này thì nó không phải là dạng ngọt gắt nha mọi người Đấy, nếu mà ngọt quá thì thêm nước Mà nếu mà nhạt quá thì thêm bột Đó, ngọt hay không là do cách mình pha cho vào cái lượng nước bao nhiêu nếu mà bột nhiều mà nước ít quá thì chắc chắn là nó sẽ ngọt đó thì cái sản phẩm mát nào nó cũng như vậy thôi nhưng mà riêng thằng này không hề ngọt gắt nha mọi người nha à, Nguyễn Ngọc Dũng chị yêu của tôi vâng à, cảm ơn Dũng nha rồi xin điểm mạnh của sản phẩm đi vâng hôm nay em sẽ xin trình bày về cái sản phẩm điểm mạnh này thứ nhất là nó kinh tế đúng không ạ một triệu không trăm chín mươi chín ngàn một bịch 17 lần dùng 5 ký ba đó tất cả những anh chị em nào có thể tìm cho em một cái sản phẩm nào mát trên thị trường mà đang có giá kinh tế như vậy không các bạn đó BBT là nhà nhập khẩu độc quyền của hãng RST cho nên được hãng trợ giá một cái mức giá vô cùng tuyệt vời ông và trời luôn đúng không rồi cái điểm mạnh thứ hai của sản phẩm này là hàm lượng calori của nó rất là cao là 1.190 calorie chưa mix với sữa tươi chưa mix với sữa tươi chỉ mix với nước lọc thôi calori mang lại là 1.190 calorie và một điểm ưu điểm thứ ba đó là không giống như tất cả các dòng mát trên thị trường BCA của sản phẩm này là 10g BCA nhưng nguồn BCA của nó là BCAA tự nhiên Tức là BCA này không có sự tham gia của các chất tổng hợp của các chất nhân tạo nên nó không phải là BCA nhân tạo mà nên nó cũng không phải là BCA tổng hợp mà nó là BCA tự nhiên. Đó là lý do vì sao mà trên sản phẩm trên label của cái sản của cái sản phẩm này nhà sản xuất ghi là 10 g BCA natural BCAA. Đó, có rất nhiều những cái dòng sản phẩm không phải sản phẩm nào, không phải label nào cũng ghi là natural BCA mà họ chỉ ghi đơn thuần là à BCAA đúng không ạ? thì trên thị trường bây giờ nó phân ra hai loại BC một là BC đơn một là BC gọi là cái BC nhân tạo BC tổng hợp tức là những BC rẻ tiền thì những BC đó trong quá trình sản xuất nó có sự tham gia của một số chất nhân tạo và một số chất tổng hợp đó thì nó sẽ là BCAA giá thành rẻ hơn còn BC ở đây là BC natural nhà sản xuất đã ghi rõ này phương chỉ cho mọi người xem nha đây nhà sản xuất ghi rõ 10 gram Natural Cream BCAA Đây là BCAA chất lượng cao Đây là BCAA mắc tiền mọi người mọi người ạ à, BCA tự nhiên nha Em sẽ nhắc lại là BCAA của nó là BCAA tự nhiên Là BCAA tự nhiên rồi, rồi, tiếp theo cái sản phẩm này thì nguồn protein của nó hoàn toàn là từ whey protein chứ không có beef protein, chứ không có bò à chứ không có à, những cái protein từ thực vật, không phải là beef protein mà hoàn toàn là từ whey protein và casein protein đó thì sản phẩm này đó là những điểm mạnh của nó mọi người nha đó là những điểm mạnh và một điều đặc biệt nhất của nó một điều đặc biệt nhất của nó giá là 1 triệu 099 ngàn free ship toàn quốc cho tất cả những anh chị em nào đang mua hàng trên livestream của Thương Giảm mỡ dùng loại nào nhanh và giá bao nhiêu? Giảm mỡ dùng loại nào nhanh cho em hỏi là anh à, nếu mà giảm mỡ cho nữ thì anh sử dụng cái sản phẩm là Lipo Steam Free. Còn nếu cho nam mà anh muốn mạnh, muốn siêu mạnh, muốn rút ngắn thời gian để đốt mỡ thì anh dùng cho em cái sản phẩm là Lipo RX 900 ngàn còn rẻ tiền hơn, còn tiết kiệm tinh kinh tế hơn mà vẫn đốt mỡ thì dùng hộ em sản phẩm Lipo Six Black thời điểm uống như thế nào vâng à, xin cảm ơn Trung Hà Trung Hà đã comment một câu mà à, giúp em nhớ ra dễ rồi em quên mất em không nhắc cho mọi người ở đây đó là cái thời điểm và cách sử dụng đấy cách sử dụng sản phẩm này là mọi người sẽ sử dụng cho em vào buổi sáng sớm thay cho bữa ăn sáng và trước tập một tiếng sau tập trong vòng 30 phút và những thời điểm mọi người cảm thấy đó thậm chí có thể là trước khi đi ngủ đúng không ạ đấy thì cái sản phẩm này sản phẩm này ờ, là một liều dùng của nó là hai muỗng tương đương với 313 313 gam bột đấy hai muỗng một ngày dùng hai muỗng một ngày thôi dùng hai muỗng một ngày do vậy anh chị nào đây một đây một muỗng làm ngay như thế này em lấy nha mọi người chờ chút nha đây đấy dùng cho em hai muỗng gạt ngang như thế này trong vòng một ngày đấy các bạn các anh các chị thấy không một muỗng như thế này với lượng bột này nó rất là nhiều đấy cho nên là nếu những anh chị nào hệ tiêu hóa kém hoặc là khó hấp thu hoặc là nói chung là uống nhiều vào sẽ cảm thấy là đầy bụng này hoặc là uh, lâu lâu đói này nó là no lâu đó nói chung là đầy bụng đó có nghĩa là mình đã nạp vào một khối lượng dinh dưỡng nó với cái hàm lượng cali nó quá cao rồi mình không thể hấp thụ hết đúng không ạ thì dùng cho em nửa muỗng này thôi nha mỗi một lần uống dùng nửa muỗng này thôi dùng nửa muỗng này thôi pha với khoảng từ 350 cho đến 500 ml nước tùy theo khẩu vị của mình mình sóc lên trong bình lắc bình hòa tan lên mình uống một ngày uống cho em hai muỗng như thế này hai muỗng một ngày chứ không phải là hai muỗng một lần nhá hai muỗng một ngày hai muỗng một ngày đấy thì mỗi lần uống chỉ uống nửa muỗng thôi như vậy chúng ta sẽ có 4 lần uống trong ngày uống một muỗng nhiều quá uống không nổi nhất là đối với những người hệ tiêu hóa kém những người khó hấp thu mà uống một muỗng thì sẽ rất dễ quá tải cho hệ tiêu hóa dẫn đến việc mình không hấp thu được thì mình sẽ bị sình bụng đấy mình sẽ bị sình bụng nha nên là nói chung là cái gì cũng thế thôi ăn no ăn quá thì cũng sẽ no quá mà cũng không khó hấp thu được hệ quá tải hệ tiêu hóa quay co uống có nóng không quay co uống không nóng nha quay co protein dinh dưỡng nó không phải là chất độc mọi mọi người ạ à. trừ khi gan của bạn có vấn đề trừ khi hệ tiêu hóa của bạn không có khả năng hấp thu thì những cái chất thừa trong cơ thể cho dù có là chất dinh dưỡng tốt đi nữa thì cơ thể nó cũng sẽ hiểu rằng đó là chất độc đó là chất thừa nó phải thải ra thế thôi còn những cái chất dinh dưỡng không phải là những chất độc để gây ra nóng hay là gây ra mụn các bạn nha mà mình phải xem lại là cơ thể mình đã đủ nước chưa mình phải xem lại là gan của mình đã làm việc tốt chưa và hệ tiêu hóa của mình có khả năng hấp thu tốt chưa em là nam cao 1m7 nặng 64 tập gym được một năm chị có loại quay nào phù hợp với em không 1m7 nặng 64kg sử dụng quay co giúp cho chị nha tình yêu nha Tập được 1 năm rồi thì chắc có một khối lượng cơ nhất định rồi đúng chưa Dùng cho chị quay co Quay co nha Quay co 70 lần dùng Đấy dùng buổi sáng trước tập và sau tập Outlive có hương blueberry chưa chị? Xin chào Lê Nguyễn Thanh Hưng nha. Outlive sẽ có lại vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 với đầy đủ tất cả các hương vị blueberry, Miami Vice, apple, fruit rất là nhiều nha. Có thể gọi lại THL để tham khảo các mùi vị mà THL sẽ về vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 cho dòng sản phẩm Outlive. Đỗ Nguyên cho em một túi này Vâng xin cảm ơn Đỗ Nguyên nha Nào Đỗ Nguyên một túi nào RSP Chugen với giá 1 triệu 099 ngàn Và free ship toàn quốc cho tất cả các anh chị em đã đặt hàng trên livestream của Phương ngày hôm nay Em cao 1m71 nặng 71kg uống mát được không? Ồ, 1m71 nặng 71kg thì dòng dùng những dòng à, tăng cơ và giảm mỡ nha uh, Lean và nạc thôi nha, không cần phải dùng cái dòng này đâu Dòng này chỉ dùng cho những người ốm này không ăn được này gầy này thiếu từ 5 cho đến 10 kg mà thôi hoặc những người cần băng kinh Khánh Phạm lấy hai bịch Hương ơi Vâng em xin cảm ơn anh Khánh Phạm nha Idol của em nha Cho mình một bịch nhé Vâng xin cảm ơn chị Thảo Phạm thân yêu của em Mọi người xin nhớ rằng một khi đã dùng mát Thì không nên vừa ăn cơm xong lại đi uống mát Hoặc vừa uống mát xong lại đi ăn cơm nha Khi mát cũng coi như là một bữa ăn vậy khi bạn nhập hai bữa ăn vào một lúc thì cơ thì cái hệ tiêu hóa của bạn nó sẽ rất dễ đến dẫn đến quá tải và tất cả những bạn nào mà đã có cái tiền sử là khó hấp thu đã có tiền sử là uh, giống như là ăn mãi mà không tăng cân lên được khó hấp thu đó dễ bị rối loạn tiêu hóa đó thì uống cho em nửa muỗng thôi và đừng đừng đừng có mà vừa uống xong lại đi ăn cơm đừng có mà vừa ăn cơm xong lại đi uống mát nha mát là một bữa ăn nhẹ mọi người lưu ý cho em mát là một bữa ăn nhẹ mình không nên nhập mát với một bữa ăn tự nhiên như vậy nó sẽ dẫn đến rất dễ quá tải hệ tiêu hóa nha đó mà quá tải hệ tiêu hóa thì sao thì nó sẽ dẫn đến là sinh bụng này đầy hơi này được chưa ạ và cơ thể nó sẽ hiểu cơ thể của bạn hệ tiêu hóa của bạn nó chỉ có khả năng hấp thu một phần nào thôi còn một phần thì nó cho đi ra ngoài hết cho nên mình mua tiền nó rất là phí đấy cho nên nhớ cách sử dụng giúp cho em nha một lần uống cho em nửa muỗng thôi các tình yêu ạ còn anh nào mà level cao khỏe hệ tiêu hóa tốt thì có thể uống một muỗng nhưng mà em cứ khuyên các anh chị là ít nhất cho em là từ nửa muỗng nha nửa muỗng một lần cho em pha từ 350 ml nước cho đến 500 ml nước tùy theo khẩu vị của mỗi người đây là mát cao hay mát trung đây là mát cao nha anh nhá Trịnh Hoàng Nam đây là mát cao calorie của nó đây ghi sẵn trên bao bì 1190 calorie 1.190 calorie Đây là dòng mát dành cho những người thiếu nhiều cân đó thiếu nhiều cân hoặc là cần bơm kinh bự lên đấy thì dùng cái dòng mát này giúp cho mình tăng cân nhanh và tăng cân lên Lean Body bao nhiêu tiền vậy chị ơi? Lean Body đang có loại hộp là 1 triệu 650 ngàn Và tôi xin được ờ, đọc cái thành phần dinh dưỡng của Lean Body Là thành phần ờ, tinh bột của nó hoàn toàn 100% từ gạo nâu và yến mạch Và thứ hai, nguyên protein của nó, một cái hộp Lean Body đó mỗi một serving của nó là 35g protein và có chứa đầy đủ hơn 20 loại vitamin khoáng chất cùng với các axit béo tốt nha mọi người nha đấy lean body lean body lấy cho chị hộp lean body lean body là chỉ dành cho những người nào béo phì được chưa ạ và những người nào duy trì vóc dáng đẹp và những người nào cần tăng cơ và giảm mỡ đây là hộp lean body nha nói về lean body thì nó là tất cả trong một sản phẩm có nghĩa là tất cả nguồn dinh dưỡng trong một sản phẩm rồi nói đến thằng này là VIP rồi hàng đại gia rồi 1 triệu 650 cho một hộp 2 kg mốt hạn sử dụng bao la bờ bến nha tăng cơ giảm mỡ là loại nào đây lean body anh Victor Lee nha lean body là tăng cơ giảm mỡ duy trì vóc dáng đẹp ai vóc dáng đẹp rồi thì mới dùng lên nha còn ai gầy thì dùng cho em dòng tăng cân tăng cơ để như là rsp chugen đó mét sáu ba bảy mươi kg dùng sang đốt mỡ hộ cho em bộ ba thần thánh hộ cho em nha mét sáu ba bảy mươi kg nha bộ ba thần thánh để làm gì để cắt nét giảm mỡ và duy trì cơ bắp chugen con gái không tập uống tăng cân không em đặt một bịch cho gái này à, Nguyễn Văn Bảy nha Con gái mà không tập gym uống Chugen chắc chắn là tăng cân Người sẽ đầy đặn tròn trịa nhưng không tăng cơ nha Phải tập gym vô mới tăng cơ nha nhắc nha không lại về bảo là chị Hương nói là à, chu ghen uống vào tăng cân tăng cơ mà sao em cho bạn gái em bạn gái em không tập gym mà uống vào thấy mập không à đấy thì con gái mà uống con gái mà gầy mà uống chu ghen thì sẽ tròn da đầy đặn hơn được chưa nhìn xinh hơn mặt tròn hơn đấy mặt phúc hậu hơn nhưng mà không có tăng cơ đâu nha tình yêu nha Em xin lại giá Lipo RX Giá của sản phẩm Lipo RX này Đây là sản phẩm Lipo RX 900 ngàn free ship toàn quốc được chưa ạ? 900 ngàn free ship toàn quốc nha Giúp cho mình đốt mỡ nhanh và hỗ trợ tập luyện luôn Sản phẩm này là hai trong một hai trong một cái gì? Có nghĩa là vừa đốt mỡ và vừa hỗ trợ tập luyện luôn Rồi Dương Vũ hỏi câu giảm mỡ bụng uống cái nào vậy chị có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Giảm mỡ bụng thì uống cho Thu Hương Lipo RX là nhanh và chuẩn nhất nha Không hề ảnh hưởng đến sức khỏe nha Tại nó đốt mỡ bằng caffeine nha mọi người nha Chứ không phải những cái chất gì lạ ở trên đời mà không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ mọi người nha Uống cho em Lipo RX 900 ngàn Lipo RX 900 ngàn đốt mỡ siêu nhanh Em cảm ơn chị Linh Lúa nha có chừa cho chị 5 bịch ký đó Vâng em cảm ơn chị Linh Lúa Tình yêu của em rất nhiều idol của em idol linh lối nha đã comment đã comment nè rồi chưa cho chị Nam Bịch sẵn sàng chưa cho chị Nam Bịch hàng bao la bác ngát luôn Nam Bịch nha nếu mà chị Linh muốn đặt hàng trên livestream đặt hàng ngay và chốt đơn trên livestream thì em sẽ tư vấn và free ship toàn quốc cho chị Linh cảm ơn chị Linh rất là nhiều nha livestream nào cũng gặp chị Linh quá sướng quá sướng đúng là idol của em lúc nào cũng coi livestream của em là em rất là là vui rồi Matt Effect đang có giá là 1 triệu 8 free ship toàn quốc tặng một bình lắc nha à, Lưu Ly chị ơi có ship qua Hàn Quốc cho em không anh Lưu Ly nghĩ làm sao gọi em bằng chị vậy à em kém tuổi anh ấy nha Đấy, nên gọi em bằng em là được rồi Bằng em là em thích và em sướng lắm rồi Rồi ship qua Hàn Quốc đúng không ạ Cho em địa chỉ đi ạ Cho em địa chỉ đi ạ body có tăng cân, tăng cơ không chị Hương? Lean body không có tác dụng làm tăng cân nha, nhưng nó có tác dụng làm cho mình tăng cơ. Đấy, và trong quá trình mình sử dụng lean body thì có thể giảm mỡ, cho nên cân nặng của mình nó có thể là tăng lên một chút do vấn đề tăng cơ, nhưng nó cũng có thể đứng lại do vấn đề là giảm mỡ nhiều quá nha. Rồi, rồi mà anh Mạnh Lữ nói là vợ anh mỡ bụng loại nào giảm tốt đây, sử dụng cho em liposteam free không chứa bất kỳ thành phần kích thích nào. Đấy, không chứa bất kỳ thành phần kích thích nào được chưa ạ? Nó đốt mỡ bằng cách nào? Bằng L-carnitin. L-carnitin là gì? Nó là một cái hợp chất mà cơ thể có khả năng tự tổng hợp được nhưng mà tổng hợp cực kỳ được ít rất ít để đủ đáp ứng cái mục tiêu đốt mỡ cho nên mình sẽ lấy thêm cái thành phần aconitin từ thực phẩm bổ sung đây là cái sản phẩm đốt mỡ nam nữ người già người trẻ đều có thể sử dụng được đều có thể sử dụng được không chứa chất kích thích gì cả cho nên dùng được trường kỳ sản phẩm này sử dụng là để có tác dụng gì thứ nhất là đốt mỡ thứ hai là hạn chế những cái những phát sinh những cái mô mỡ mới và thứ ba là để duy trì vóc dáng lúc nào cũng nạc này lúc nào cũng nét này và lúc nào nói chung là cũng à, nhìn nó cũng thon thả gọn gàng được chưa ạ đấy sản phẩm này thì là 800 ngàn đấy mọi người 800 ngàn rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái livestream này xin chào và hẹn gặp lại chúc cho mọi người có một cuối tuần tràn đầy năng lượng và vui vẻ hạnh phúc bên những người thân yêu nha rồi xin chào và hẹn gặp lại nào màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu váy khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghìa mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chất phóng xa đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cùng có rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn